à, à, à, dạ thưa bà chủ ờ, con biết lỗi rồi bà chủ làm ơn tha lỗi cho con đi bà chủ đừng có đuổi con về quê nha đừng đuổi con ra khỏi nhà nha bà chủ à mà quên còn cái nhà nào nữa đâu mà đuổi ờ. tao đất ơi à, cậu mà chị nói chuyện gì đâu mắc cười dưới vậy lộng quanh nhà ờ, tôi bây giờ nói tôi không đuổi làm sao Ủa, dạ dạ thưa bà chủ cái cái cái nhà này á đâu phải là lỗi do con đâu do cái bạn kế bên nhà bà chủ cái bạn hàng xóm ấy nè bạn nó phá con á bà chủ à, no. Trời, trời cậu nghĩ tôi là mất rồi cậu lừa tôi hả? dạ Làm banh nhà tôi xong rồi bây giờ còn đổ lỗi luôn hả dạ cậu không? sinh viên nghèo tôi thương tôi cho cậu thuê bây giờ cậu làm banh nhà tôi rồi bị đập vậy mình giỡn cái chân nói lão là sao hả dạ, dạ cậu tính sao hả dạ dạ thôi bây giờ bà chủ bớt giận đi bà chủ bớt giận đi bây giờ á nhà thì thôi được rồi coi như là con làm nổ thì con sẽ chịu trách nhiệm bây ờ, giờ con con sẽ xây lại nhà cho bà chủ được không bà chủ chứ bà chủ mà bắt con đền á con xin chứ nghèo mà tiền đâu mà đền hả bà chủ xây nhà hả thì ta nghĩ coi tích dạ. tắc tích tích tắc hai thôi nói chung cũng được tôi sẽ cho cậu xây nhà nhưng với một dạ. điều kiện với dạ. một điều kiện ủa Hôm điều, điều kiện mai xong được không hả cái gì Hôm nay xây là ngày mai phải xong á Ủa bà chủ ơi con là người bình thường chứ phải siêu nhân đâu mà xây nhanh dữ vậy bà chủ Kệ kệ kệ kệ Bây giờ tôi không cần biết Bây giờ cậu làm cách nào cậu mập ờ. cánh hay cậu biến thành Superman Cậu lo mà xây cái nhà mai mà tôi không thấy cái nhà ha Trời ơi Là cậu bây giờ ở chuồng heo chứ không có chuồng heo mà ở heo ờ, Dạ à, à, dạ, dạ dạ dạ dạ con biết rồi thưa bà chủ dạ con cảm ơn bà chủ cảm ơn bà chủ à, trời ơi bà chủ giận mình rồi các bạn ơi cái nhà bây giờ một ngày làm sao mà xây xong cái nhà được đây trời Bà chủ làm khó mình quá vậy ta Thiệt luôn á Đã nghèo rồi không có tiền rồi Mà tự nhiên còn bị nổ ở nhà Bây giờ phải xây sửa lại Cũng may á cái nhà này chỉ là nhà bình thường thôi bạn Nhà là nhà này nhà nhỏ Chứ gặp mà mấy cái nhà to to giống như căn biệt thự sau lưng mình nè Hoặc là mấy căn nhà xung quanh đây nè Là mình đền chết luôn á Mình không có tiền đâu mình đền Thôi được rồi dù gì thì mẹ mình với ba mình ở dưới quê cũng mới gửi lên cho mình ít tiền Thôi chắc là mình sẽ đi mua vật liệu xây dựng để mình về mình xây lại cái nhà này thôi các bạn ơi Khổ ghê á, đã nghèo mà còn mắc cái eo nữa <laughs> Ai, cuối cùng cũng mua xong vật liệu xây dựng rồi các bạn ơi Tốn quá trời tiền luôn á Nhưng mà không sao Dù gì thì ba mẹ mình ở dưới quê á Bán gà bán heo để đem tiền lên cho mình ăn học thì thôi mình đã lỡ rồi là làm hư nhà của bà chủ rồi thì mình phải sửa lại nhà cho bà chủ để mình đền cho bà chủ chứ mình là một con người sống có trách nhiệm mấy bạn hiểu không đó xây nhà để còn có nhà để còn ở để sắp tới còn đi học nữa chứ Ai, khổ ghê luôn á trời Bây giờ không biết phải sao đây nữa Ai, Đầu tiên là mình phải lắp cái đất lại trước nè Để cho nó bằng phẳng đã bạn à Không thôi tí nữa nó, nó sập xuống một cái là xong mình luôn á Ok lắp lại cho bằng phẳng nè ai cũng khá là đẹp rồi đó Tiếp theo nữa chắc là thôi Mình phải phá hết mấy cái cỏ xung quanh này Đã lỡ xây lại nhà rồi các bạn Thì chúng ta phải xây một cái nhà thật là to, thật là đẹp các bạn hiểu không Ok, bây giờ mình sẽ xây một cái nhà thật là đẹp luôn Thì ở đây nè, mình có mua cho mình rất là nhiều gỗ luôn các bạn ơi Với cái đống gỗ này mình có thể xây được một cái nhà siêu to khổng lồ luôn các bạn ạ à. Ok, với lại đây mình có mua thêm mấy viên gạch nè đó, thấy không Các bạn nhớ nhà của mình lần trước nó như thế nào không Cái nhà lần trước của mình á là nó là một ngôi nhà bằng gỗ bạn ơi Nó mục nát hết trơn rồi Cho nên lần này á mình à, muốn có một cái ngôi nhà thật là đẹp để mình ở cho nên quyết định là mình đã mua gạch về để mình xây luôn các bạn ơi đó mình xây nhà bằng gạch luôn nha các bạn nha chó xịn ok rồi xây qua đây nè sau đó là mình sẽ để hai cái cửa ở đây đây là cái cửa nè ok tiếp theo nữa chỗ này chắc là sẽ là cái cửa sổ đi ha các bạn ha đó ok nói qua bên đây nè ui tính ra là mình cũng giỏi ghê luôn á mình cũng xây đẹp lắm chứ bộ phải giỡn đâu <laughs> ok ok để con gà kia đây cho chỗ khác coi vô ngắm nhà tao mày ra chỗ khác à mà quên nữa bạn ơi mình quên thông báo cho bạn á là lần trước á do cái vụ nổ bạn cho nên là gà heo đây chết hết trơn rồi còn đúng một con gà với một con heo bạn ơi ơi mà thôi kệ có còn hơn không ok bây giờ mình sẽ xây như thế này nha rồi mình sẽ xây cho xong cái nhà luôn rồi chúng ta sẽ quay trở lại nha bạn Tên tên tên tên Ok mấy bạn ơi Xin giới thiệu với mấy bạn nha Đây chính là ngôi nhà mới của mình nè <laughs> Xịn chưa xịn chưa Đấy cái nhà của mình mấy bạn thì mình đã sửa lại rồi Bây giờ nhìn nó rất là sạch sẽ và đẹp luôn các bạn ơi à, Nhưng mà tính ra là giường của mình Giường ngủ với lại là ba lô với lại là tủ đồ của mình nó bị nổ tung hết trơn rồi chơi mình chưa mua lại được ờ. thôi kệ xây cái nhà trước đi rồi mình sẽ mua giường ngủ rồi cái kiểu sau <laughs> nói chung là đẹp đúng không các bạn mấy bạn thấy tài xây dựng của mình như thế nào xịn không cái bà nữ bên kia bà đứng mới nhịn gì vậy ta ờ, thôi thôi kệ kệ bà đi ok rồi bây giờ thì mình nghĩ rằng á là mình sẽ phải gọi là đập hết mấy cái cỏ xung quanh đây hết bạn ơi và sau đó mình sẽ sửa lại cái đường nè để cho nó sạch đẹp hơn này ạ nhà mình tuy là nghèo nhưng mà cũng phải gọi là ờ, người ta trang trí nhà cho thật là đẹp đúng không các bạn ok ok cuộc đời vẫn đẹp sao mọi thứ vẫn đẹp sao rồi ok bây giờ cắm thêm hoa trước nhà nè trời ơi quá là thơ mộng luôn các bạn ơi ok wow quá là đẹp luôn nha Ôi, nhưng, nhưng mà khoan đã Sao mà tự nhiên ờ, mình xây xong cái nhà Cái mình thấy nó hơi đói bụng ta à, Chắc là bây giờ mình phải đi kiếm gì đó ăn mới được Chứ mình thấy hơi đói bụng các bạn ơi Nhưng mà ăn cái gì giờ ta Ủa một quả trứng gà ui trời trời trời may quá may quá may quá trời ơi tự nhiên không lụm được quả trứng gà thơm ngon mời bạn ăn nha tôi đây không chờ bạn nữa giờ tôi ăn liền Ồ, <laughs> mà khoan từ từ ăn trứng gà không thì làm sao mà no được kiếm thêm gì để ăn nữa ta À, tôi quên, tôi quên Nhà của mình vẫn còn một con heo mà bạn Bây giờ làm thịt con heo để ăn thôi chứ cái gì nữa đúng không Mẹ heo, xin lỗi heo nha heo Nhưng mà tao đang đói bụng Ok, lấy thịt heo nè Rồi ok, ăn thôi Ủa? Nhưng mà khoan Vẫn còn một vấn đề các bạn ơi Đó chính là thịt heo sống thì làm sao ăn được Phải thịt heo chín mới ăn được chứ ơi Tôi quên mất Tính ra bây giờ cái giường ngủ mà mình còn không có nữa Thì làm gì đủ tiền để mua lò nướng mà nướng thịt heo chứ ờ. Sao mà khổ quá vậy trời Đúng thiệt là xui xẻo mà Hello bạn gì đó ơi Hello Trời ơi cái bà kia bà còn gọi mình làm gì vậy trời Thôi làm ơn đừng có ám tôi nữa Khổ ghê luôn á Ê đừng lại gần tôi đừng lại gần ừ. tôi Tránh xa tôi ra một mét năm mươi ừ. Nhanh lên Ủa, ủa gì vậy tôi làm gì bạn đó mà bạn bắt tôi phải tránh xa một một mét vậy luôn vậy gì vậy? bạn á tôi nói bạn nghe là bạn chính là cái đồ xui xẻo nhất trên đời luôn á từ lúc gặp bạn á tôi nói thiệt là tôi gặp biết bao nhiêu chuyện xui xẻo luôn nên tôi không muốn nói chuyện với bạn đâu thì cày dạ tôi là tôi hàng xóm tôi qua đây tôi hỏi thăm bạn thôi ủa nhà bạn mới nổ hả à. ui à. lạnh lặn rồi nè ui đẹp dữ kệ tôi nhà tôi nổ rồi sao kệ ừ, ừ, ừ, tôi chứ giờ tôi xây là nhà mới đẹp rồi đó rồi đó từ nay bạn không có được chơi nhà tôi là chuồng heo đâu nha ừ, biết rồi nhưng mà tôi qua đây không phải là để ngắm ngôi nhà chuồng heo của bạn tôi có chuyện khác quan chuyện trọng gì? hơn chuyện gì hình như là tôi thấy bạn hình như đang đói bụng đúng không ừ? ờ thì uh Ờ, thì tôi cũng đói bụng rồi sao thì đó thì tôi là một người hàng xóm tất bộc nên tôi quyết định là, là tất công làm một món cực kỳ ngon luôn đó chính là nấm cơm à, à cái gì từ nhỏ giờ tôi chỉ nghe đến món cơm nấm chứ tôi làm gì nghe đến món nấm cơm mà nội cái gì kỳ vậy ủa thì món đó món đó tôi tự tạo đâu ông vô duyên vậy đây nấm cơm thì tôi mới nấu luôn đó cậu là người đầu tiên ăn đồ ăn của tôi luôn á đó phải thật là vinh hạnh gì ừ. ghê vậy lần đầu tiên ăn luôn á ờ. đâu đâu đâu Chị nè, đây đây đây, ăn thử đây, đây là nấm Ồ. cơm của tôi làm đó Wow, nấm cơm hả? Trời ơi, ủa cái này là cơm nấm mà bạn Ủa tôi đặt là nấm cơm được không? Tôi thích được không? À, à rồi à, à, ok ok thôi thôi nói nắm chung là à, nấm cơm nấm cơm rồi thôi nói chung là dù gì thì có cơm ăn cũng được các bạn ơi đỡ hơn hồi nãy không có không có cái gì để ăn <laughs> thôi không sao ăn sao thử, ăn thử đi ăn thử đi cho cho cho cho cho tôi cảm nhận đi ăn thử ăn thử đi à, à ok ok à, mà khoan từ từ thôi không có chuyện đó đâu trả đó trả đó đi vào năm cầu của tôi tôi nói bạn nghe nè mặc dù á là tôi đẹp trai thiệt nhưng mà không có chuyện mà tôi dễ dãi đâu nha đừng có tưởng là tặng tôi nắm cơm xong rồi cái đầu gọi là tính gọi là làm quen với tôi cái gì không chuyện đó đâu thôi đi về đi đẹp trai à đúng rồi Ủa gì ạ? <laughs> Trời đất ơi, ê, cậu kia, nhà cậu không có gương đúng không? Hay là gương nhà cậu bể hết trơn rồi vậy? Nghĩ sao đẹp trai mà tôi tặng vậy? Ôi, đi ghê quá à. đây, ăn thử đi Tôi thấy cậu đó bực tôi đưa cho cậu rồi, cậu cũng cảm ơn tôi còn nói này nọ nữa Ủa vậy hả? Trời, ừ. thì thì thôi, không thấy tôi đẹp trai thôi, làm gì xỉa xối tôi với vậy <laughs> Thôi ăn ăn, làm gì ghê ừ, ờ, chung mà cũng ờ, cảm ơn nha Để, để thử miếng coi bạn ơi, coi mùi vị thế nào Thử đi Ok, nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm ngon không ngon không ngon không vậy hả ờ sao ờ, sao sao sao sao ờ ờ ờ, ờ, ờ thật sự là cái cơm nắm này rất rất là ngon <laughs> ngon lắm ngon lắm trời ơi thích quá à trời ơi cậu biết sao không đây là lần đầu tiên tôi xuống bếp luôn á cậu cũng là người lần đầu tiên mà nấu gọi là ăn ăn tôi nấu luôn á <laughs> à, vậy vậy luôn hả ừ đây là lần đầu tiên bạn nấu món này luôn á hả ờ, sao cơm này lần đầu tiên tôi gọi là nợ công gia cảnh á ờ, cơm này thật sự rất là ngon Trời ơi mấy bạn ơi Bây giờ mình phải nói là cơm ngon Mình mà nói là cơm dở thì lại bất lịch sự quá Dù gì thì người ta ta cũng có ý tốt mà nhưng mà Trời ơi, nhưng mà à. cái này đúng thật là một mùi vị không thể nào mà có thể có thể kinh khủng hơn được mình muốn ói quá nhưng mà thôi đành phải nuốt vô vậy <laughs> ok <laughs> đó bạn ơi ngon cơm ờ, ngon ngon ngon ngon lắm trời ơi cậu đừng có lo đây còn nhiều lắm cậu cứ ăn đi cậu cứ ăn đi tôi làm nhiều lắm quá trời luôn đây cứ ờ. ăn không ngại nha Lúc rồi đói thì cần tôi nha có cần ăn thêm không à, <laughs> tôi lấy vâng. coi bên nhà còn đang cơm không cần không cần không cần không cần đâu nhiêu đây đủ rồi cảm ơn bạn nha trời ơi bạn tốt bụng quá À, tôi chưa từng thấy một người con gái nào mà tốt bụng như bạn luôn á trời Rồi. ơi phải cần khen nhà tôi ừ. trước giờ mà ai khen tôi á thôi bây giờ tôi tôi tôi tôi về nhà tôi tôi tôi nấu thêm nha đứng đứng đứng đây đợi tôi nha đợi tôi nha à. nhớ đợi nha ôi ôi bạn bạn bạn bạn bạn bạn bạn ơi bạn ơi lại lại lại lại tôi nó nghe nè lại tôi nó nghe nè thôi dạ tôi, tôi tôi ăn nhiêu đây thôi được rồi bạn bạn coi tôi ăn nè tôi ăn cho bạn xem tôi ăn hết luôn tôi ăn hết luôn nha trời ơi tôi đâu ăn ngon gì mà cô ăn hết luôn à trời ơi cảm ơn cậu nha ngon ngon lắm ngon lắm ờ, cơm ngon Ồ. lắm đó trời trời lần đầu tiên có một người ăn cơm nắm của tôi mà ngờ ngon đến nỗi mất ngất xỉu luôn Ôi, trời ơi đúng rồi ngon lắm ngon lắm cảm ơn bạn cảm ơn cậu nha em còn ăn thêm không? Còn sức ăn hay không? Tôi đưa à, cho cậu ăn nè. Ê, thôi thôi thôi, thôi không cần, không cần, không cần, không cần. Tôi tôi ăn vậy là đủ rồi, đủ rồi, no rồi, no rồi. Cảm ơn cậu nha, cậu tốt bụng lắm. Trời ơi, may quá. Trời ơi trời, cậu công nhận ra cậu là một người cực kỳ thật thà luôn Trời tôi thích cậu đó nha em bây giờ hai tụi mình kết bạn đi Kết bạn kết bạn đi Hả? gì kết bạn á ờ, à, ừ. nhưng mà nhưng nhưng mà tại sao lại muốn kết bạn với tôi tại vì cậu thật thà cậu khen ăn tôi ngon nên tôi kết bạn với cậu à, <laughs> xin lỗi ba mẹ nha chắc đây sẽ là lần duy nhất con nói dối trong cuộc đời của con xin lỗi ba mẹ à, <laughs> thôi cũng được thì nói chung là chúng ta kết bạn đi nhưng mà bạn bạn tên là gì vậy ủa tôi hả à? tôi tên là sammy ủa còn cậu tên gì vậy tôi không biết tên cậu nơi à tôi tôi tên là phong cận Thôi <laughs> cái tên Sammy nghe dễ thương quá ha Thôi cảm ơn cậu nha Trời tên Phong Cận nghe thật thà nghe luôn á Trời ơi quá thật thà luôn Tôi thích rồi đó <laughs> ờ, ờ, ờ, ờ thật thà lắm Ủa nhưng mà nhưng mà tôi hỏi cái này nha Ủa sao cậu lại sống trong ngôi nhà như cái chuồng heo vậy? Sao không sống à. nhà như đồng đồng tí đi? À bạn ơi, bạn có thể nào đừng nói nhà mình giống chuồng heo được không? Mình tổn thương lắm bạn. À, à, thôi, mình nói nhà bằng như chuồng bò nha, cũng hơi giống á. Ờ, ờ, thôi kệ đi tại bạn nói cái nhà tôi là như thế nào cũng được thì uh, chuyện là như thế này nè tôi á mới từ dưới quê lên nhà của tôi nghèo lắm nhưng mà tôi rất là chăm học cho nên á là tôi uh, xin phép ba mẹ tôi cho tôi được lên trên thành phố để đi học nè thì nhà nghèo cho nên là đâu có tiền gọi là thuê mấy cái căn nhà bự đâu phải thuê căn nhà nhỏ nè mà hôm qua còn làm nổ nhà nữa cho nên á là là, là là phải đền tiền quá trời luôn tôi tôi đang khổ lắm luôn á <laughs> cô nghe mấy luống à trời ơi sao tôi cảm giác đồng cảm với cậu vậy hả? đồng cảm á ờ, thôi thôi ờ. bạn bạn bạn đừng có buồn vậy là bạn bạn cũng nghèo giống giống như tôi hả à? mất nghe rồi nhà tôi cũng rất là nghèo luôn mỗi ngày tôi phải ăn sáng bằng tôm hùm của alaska rồi cua hoàng đế hả lúc đầu cũng vậy á từ lúc tới trường tôi còn không có xe đạp để đạp luôn cơ tôi nghèo chứ không ờ, không có xe không đạp có xe đạp luôn, đạp luôn Vậy bạn đi học bằng ờ, cái gì Tôi đi học bằng siêu xe Hả? Lamborghini Hả? Trời ơi Nhiều lúc còn đi bằng máy bay nữa cơ Trời, Buồn lắm cơ Trời ờ. ơi, à kể chuyện này còn kinh khủng hơn nè Biết sao không, tôi còn không được đi chơi nữa cơ ờ. Hả? Ôi, sao Trời ơi dữ vậy Bạn, bạn không được đi chơi nữa hả Trời sao mình thấy tội Đúng nghiệp rồi. bạn quá Vậy, vậy bình thường được cuối đi chơi trong nước đâu À hả? Trong nước là tôi không được đi chơi Tôi chỉ được, chỉ, chỉ được đi chơi ở ngoài nước Như là Singapore, Hàn Quốc Nhật Bản, Hawaii Đó, toàn đi chơi ở bên nước ngoài không mà, Ở trong ơi. nước đâu được đi chơi đâu, buồn lắm Ờ, ờ ừ ha mình không ngờ ừ. gia đình bạn lại nghèo đến như vậy luôn á thật sự rất là nghèo ờ, nghèo Đúng nghèo ghê đây là hai tụi mình nên làm bạn thân đi trời hai tụi mình nghèo như nhau mà ờ ừ ừ trời, trời ơi trời ơi hình như là bạn nữ này có vấn đề gì rồi các bạn ơi mình mình thấy hơi sợ sợ bạn nữ này rồi nha Ờ, ngu, thôi, thôi. biết rồi Phong ờ. ơi Hả? Bây giờ hôm nay tôi sẽ đi mua thịt bò Kobe Để gọi là tổ chức một bữa tiệc gọi là thịt nướng Để gọi là gì ta Chúc mừng tình bạn gọi là mới chúng ta Đó được không, không? Thiệt hả thiệt hả Trời ơi bò Kobe Ui, Tôi nói bạn nghe nè Từ nhỏ đến giờ tôi sống ở dưới quê á Tôi chỉ toàn được ăn ờ, gọi là sao ta thịt bò bình thường các bạn. Tôi chưa bao giờ nghe bò Kobe luôn á Hình như tôi tôi đọc trên báo là cái bò nó đắt tiền lắm Ngon lắm bạn, bạn đãi mình thiệt á hả Ờ cái món đó là món ăn hàng ngày của tôi Tôi ăn tôi chán à. rồi luôn á Cái à. món ăn, ăn là rẻ tiền nhất của tôi luôn á Trời ơi Chúng ta à. từng nghèo giống nhau à, Chúng ta thật là nghèo giống nhau nhỉ à, <laughs> được bạn bao mình ăn là mình vui rồi Vì vậy bạn nói bạn, bạn đi mua đi Ờ à, Bi phải đi mua nha Trời ơi trời có bạn mới nghèo giống mình rồi Vui quá trời luôn Vui quá trời vui La la la la la Sao mà mình cảm thấy uh, nguy hiểm quá bạn ơi Mình thấy bạn nữ này có vẻ gọi là không bình thường thì phải thôi chắc là mình dẫn kết bạn với bạn nữ rồi thôi không thôi là mẹ nổi giận mẹ cắn mình là xong luôn á ừ. không được không được không được đâu ui chết chết quên trời ơi mình nhà nghèo mà mình đâu có xe đạp mà đi đâu mình phải đi bằng siêu xe <laughs> trời ơi sao nghèo dữ vậy trời <laughs> trời ơi buồn quá lúc nào phải đi siêu xe đó không có xe đạp như người bình thường á trời ơi mình đúng là nghèo khổ mà bây giờ phải leo lên xe mua bò tôi và cô bê nha nội khởi động xe nè trời ơi trời ơi trời ủa gì vậy ủa gì vậy? à, à, trời ơi cái bạn gì đó ơi bạn làm cái gì bạn lái xe bạn tung vô nhà tôi vậy trời là trời à, nhà của tôi cháy nhà tôi ơi. à, ôi, trời ơi xong cái nhà tôi rồi xong cái nhà tôi luôn rồi các bạn ơi nhà của tôi à trời ơi ủa bạn sao bạn hậu đậu á bạn lái xe bạn tung vô nhà tôi bạn biết nhà tôi mới sửa không vậy ôi mình xin lỗi nhưng mình đâu biết đâu tự nhiên đang đi cái xe tự nhiên nó phanh cái vèo cái tay luôn ui trời ơi giờ sao đây rồi ôi mình xin lỗi mình xin lỗi nha thôi được rồi không sao đâu bây giờ bạn bạn đi mua bạn đi mua đồ ăn đi để nhà mình sửa cho may mà mình vẫn còn đồ để mình sửa mà không sao đâu bạn đi mua đi ờ ờ mình mình mình bây giờ mình đi mua nha ừ rồi để mình sửa mình mà mua thịt bò nấu làm sao ta hả vậy ờ cái gì bạn nói gì ờ, thì thì thì mình nói là mua thịt bò nấu sao ta ủa vậy là bạn không biết nấu ăn hả ờ thì thì thì, thì mình biết mua à còn nấu thì hen xui trời, trời ơi vậy mà hồi nãy còn đòi đãi tôi ăn thịt bò nữa thôi được rồi bây giờ bạn ra ngoài gọi là tiệm ờ, bán thịt bò bạn mua cho tôi gọi là hai đứa mình ăn chắc mua tầm 5 kg thịt bò đi không sao đâu mua 5 kg đi ờ, một mình tôi ăn hết cho bò. ừ với lại mua cho tôi thêm cái gì ta ừ, người ta gọi đó là gì à Ừ, bình ga đúng rồi mua bình ừ. ga để mình về mình còn nấu thịt bò mình xào nữa hiểu không với lại là mua cho tôi thêm rau củ rồi nữa đó là tôi nấu được hiểu không Ủa, thật luôn hả? Ui, trời ơi trời, không ngờ bà bà bà bà bà, bà biết nấu ăn luôn hả? Hay vậy? đi, trời tôi là ở dưới quê là tôi nấu ăn cho ba mẹ tôi suốt, tôi nấu ăn hơi bị ngon luôn á. Wow. À khoan, đi mua đi bà nội, để tôi còn dập nhà của tôi nữa, cái nhà tôi nó ờ. bị cháy vậy nè ui chết rồi bây giờ không có cái gì đi tôi đi đi kiểu gì ta thôi chắc đi bây bộ giờ đi. lấy máy bay đi bà tôi lạy bà bà làm ơn bà đi bộ giùm tôi đi làm ơn ờ ờ, ờ ok ok rồi bây giờ tôi đi nha bye bye nha bye bye nha bye bye bye bye đây đây bye bye nha bye bye nha là là là đi bộ thôi đi bộ thôi cái nhà mới sửa khổ quá à trời ơi các bạn ơi mệt quá mà cuối cùng thì mình cũng đã sửa xong lại ngôi nhà của mình rồi cũng may là hồi nãy mình còn dư một tí vật liệu xây dựng á, thì mình cũng sửa lại được bây giờ mà nó bị hỏng thêm một lần nữa là coi dư á, là mình không còn tiền để mà sửa luôn các bạn ơi mình phải đợi phòng các bạn nữ kia mới được Ủa, gì vậy? ơi tôi mua thịt bò xong về rồi nè Hi. Ê, ê, ê, trời ơi đau quá cái gì mà con gái con lứa gì đâu mà chạy mà tung vô trong cái cái bình chữa cháy vậy ôi trời ơi đây tôi đây tôi đây ừ, ui da trời đâu quá ta đây ơi. đây thịt bò nè tôi quên rồi con gái con lứa lần sau làm ơn gọi là người ta để ý một chút giúp tôi cái bà cứ chạy lung tung vậy có ngày té rồi sao à, rồi thịt, thịt, thịt bò đâu biết mà đây thịt bò này tôi mua quá trời luôn năm ký thịt bò cho ông á nhiều nhiều vậy nhiều vậy luôn ok thôi ừ. được rồi được rồi bây giờ bây giờ bọn mình qua bên nhà ờ, ờ thôi qua nhà bà đi chứ nhà tôi đâu có ờ, cái gì đâu để nấu đúng không ờ qua nhà tôi đi nhà tôi nhiều cái cần nấu lắm đi đi đi đi ok Đây đây đây đây đây. wow trời ơi sammy ơi bà chuẩn bị ừ. nguyên cái bếp như thế này để cho tôi nấu ăn luôn hả Trời ơi, tất nhiên rồi, tôi biết hôm nay ông qua nấu ăn mà Đó, thấy mới không? Thấy xịn, thấy mới không? Ôi trời ơi, nhìn cái gì cũng còn mới hết trơn á Trời ơi, xịn quá à Tất nhiên là mới rồi, tại vì tôi cứ nói ăn đâu mà nó không cũ Làm sao nó cũ được Ha à. ha ha ha ha ha à, tôi thấy bà tự hào quá ha bà con gái bà không biết nấu ăn là bà tự hào quá à. <laughs> ủa gì đâu ba tôi bà con gái không cần nấu ăn chỉ cần rồi gì ta chỉ cần là chỉ cần biết xinh đẹp là được rồi ba tôi nói vậy á trời trời trời trời ơi rồi ok thôi được rồi bây giờ bà bà đưa đồ ăn đây tôi nấu cho gì à, chứ dăm ba cái này dễ ok tôi sẽ chỗ tài nấu ăn bây giờ mình sẽ chỗ tài nấu ăn của mình cho mấy bạn và Sammy xem cách mình nấu ăn nha các bạn nha đây ồ hình như chỗ này mà thấy có cái tủ lạnh <gasps> ui trời ơi cái gì mà trong tủ lạnh nhiều đồ ăn như vậy quá xịn luôn còn gì đâu còn gì đâu ui dụng cụ làm bếp nè Wow, xịn xịn xịn. Rồi ok. Hôm nay tôi sẽ làm cho Sammy món uh, món món gì vậy ta? Uh, à, món thịt bò xào cà chua. Đúng rồi, thịt bò cô bê xào cà chua. Nghe hay ngon nha. Ok, hình như là ở đây à, tôi thấy có cà chua nè. Đây, tôi sẽ lấy miếng cà chua rồi tiếp theo đó nữa tôi sẽ bỏ nó vào trong cái này là gì ta cái uh, cái cái cái cối nè tôi sẽ giả đó thấy không đó tôi đặt quả cà chua nè đó quả cà chua nó sẽ nát ra và sau đó tôi sẽ lụm vô Ồ, mà bà biết cái cà chua này mình sẽ làm món gì không Sam? Ừ, để đắp để đắp mặt nạ đúng không? Thường thường cái này tôi hay đắp nè. Tào lao, cái món này là người ta hồi nãy tôi mới vừa đọc xong luôn á là cà chua xào thịt bò mới vừa nói xong mà đã à, quên rồi. Ờ ha, ờ ha, ờ, rồi rồi nhớ nhớ. Ok, nhớ. rồi ừ. được một tí nè. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ lấy chúng ta một cái chảo đây. Mình sẽ đặt cái chảo trên đây nha các bạn nha. Rồi ok. Sau đó mình sẽ bỏ thịt bò vô. Ui Ui, Thơm nha vậy? Bà bà nghe mùi thơm không Thơm quá nha Thơm quá trời luôn Thơm quá trời luôn Ok sau đó mình sẽ bỏ cà chua vô Bỏ cà chua vô Rồi ok rồi Tiếp theo nữa là mình sẽ lấy cho mình một cái à, sản nè đó để mình xào nha đó xào xào xào xào nè rồi nhìn ông y chang như là mắt master chip luôn á trời ơi biết là má thịt chip là, là, là đầu bếp đó đúng Hay rồi đó. tôi đầu bếp chuyên nghiệp mà bà nói vậy ok bỏ cà chua nè xào xào xào xào nè ó hơi bị ngon wow. luôn ôi xịn sò quá rồi ok bây giờ để một tí đi cho nó chín đi tiếp theo nữa chúng ta sẽ làm món tiếp theo là thịt bò cô bơi nướng mình sẽ bỏ mấy thịt bò trên đây sau đó mình sẽ lấy Không. cho mình một ít than nè à, ok đây mình sẽ lấy than mình thắp lên rồi ok đó rồi bây giờ chờ cho gọi là nó nó nướng nó nướng mấy thịt bò nè bạn đó hơi bị thơm luôn nha đây hơi bị thơm Ui. luôn ừ. trời đẹp vậy Ủa. Ui, ui xèo xèo vậy Hả? nghe nghe nghe tôi chiên xèo xèo xèo thơm không đó rồi wow. hay Thôi, quá. quá là ngon luôn rồi ok Tiếp theo nữa đã có thịt bò cô bơi rồi Không thể nào mà có thể thiếu gọi là nước chấm mấy bạn hiểu không Chúng ta ăn cái gì chúng ta cũng phải cần có nước chấm hết Ê sắp sắp sắp Miếng thịt bò chín đấy nè Lấy lấy lấy lấy lấy Đâu đâu Ok wow. Có cái chén không Có cái chén không À đây đây tôi có cái chén nè Đây rồi bây giờ Sam uh, bỏ miếng thịt bò anh đi Ủa đây là cái dĩa mà phải cái chén đâu Ờ à, cái dĩa bỏ anh đi bà nội Ờ này, Rồi ok này, Rồi Bây giờ tiếp theo nữa thì chúng ta À đây mình có cái quạt nè Để mình quạt cho thịt bò mau chín Quạt nè quạt nè quạt nè quạt nè Ok Ôi rồi bây giờ xịn vậy? Bỏ thêm một tí dầu ăn vô hey. Ok Bỏ cà chua vô Ok sao nè Ghê không ghê không ghê không Wow Rồi quẹt quẹt Nè Sam Sam Sam đứng Sam cầm cái quẹt Sam quẹt cho đồ ăn mau chín đi Sam Rồi đây quạt nè Đó okay. Ui quạt có lên lửa nè Ui hmm. em quạt lửa nè Bây giờ tiếp theo các bạn ơi Hồi nãy mình đã nói á Thịt bò đã có Chúng ta cần phải có thêm nước chấm đúng không Thì ở đây mình có chuẩn bị cho mình à, đâu ta uhm, Nước chấm có cái gì để làm nước chấm không ta À đây có trái chanh nè Đây chanh thì làm nước chấm là số 1 luôn Mình sẽ bỏ mấy trái chanh vô trong đây nha các bạn nha ở đây mình có một cái máy hình như máy này là để nghiền để nghiền chanh các bạn chúng ta sẽ nghiền nó ra oh. nghiền ra nè hot nó có nước chanh là sao ghê không nghiền ra nghiền ra gợi ông gợi ông, Tôi nấu ăn mà <laughs> à. Ơi Sam ơi, coi chín cho Sam Ủa cái này đen đen đen từ luôn này chín chưa ta Trời ơi Bà không để ý đâu hả Đây tôi bỏ thêm than vô nè cho nó mau chín Rồi quạt đi quạt à, đi quạt đi Đây tôi quạt nè Trời nó lên lên quá trời lửa nè Ok rồi Tiếp theo nữa uhm, Thịt bò đã có rồi nè Nước chấm đã có Thì không thể nào mà ăn thịt bò không được các bạn ơi Chúng ta cần phải có cơm Ok Thì ở đây có cơm ta sao ơi nhà bà có cơm không Cơm hả ủa có mà ta có không có cơm mà. ta ôi bà có lúa nè chứ không có cơm khổ ghê á thôi để tôi tôi chỗ tài cho ở đây có cái máy à, để xây lúa nè ta sẽ bỏ lúa trong đây xong ta sẽ xây nha các bạn nha xây xây xây xây à. ủa sao mà em không biết xài không biết gì hết luôn á cái máy này tôi tưởng để chân nha tôi có biết gì đâu trời ơi vậy tại vì tôi sống ở dưới quê á cho nên là tôi biết xài mấy cái máy này nè ó nó ra cục cơm nè sao? nó ra cục cơm này nè lụm đi lụm đi lụm đi đây đây đây tôi lụm tôi lụm cho đó oh, <laughs> xịn chưa xịn chưa lúc mà tôi còn nhỏ tôi sống ở dưới quê á tôi hay phụ giúp mẹ tôi gọi là nấu ăn lắm cho nên tôi cũng biết sơ sơ à nói chung là tôi nấu ăn cũng ngon <laughs> mấy bạn nhỏ nhớ nè là phải nghe lời phong nè là ở nhà là nhớ phụ giúp ba mẹ việc nhà nha để cho ba mẹ đỡ cực nha bạn chứ ba mẹ đã đi làm suốt ngày gọi là lo chúng ta rồi mà chúng ta ở nhà chúng ta nằm nằm chơi không là không được đâu chúng ta phải nhớ phụ giúp ba mẹ việc nhà ở nhà là phong hay phụ mẹ phong nấu cơm đó bạn ơi <laughs> à ok thôi ok cũng sắp xong cơm rồi đó bây giờ tiếp theo nữa thì à, để mình xem coi thịt bò này gần chín chưa ta cũng gần chín rồi đó mình sẽ đảo thêm tí nữa rồi bây giờ mình sẽ coi à có ớt nè được được mình sẽ bỏ ớt lên trên đây sau đó mình sẽ cầm con dao bầm ớt bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm bầm ôi tôi thấy cay quá ta cay cay quá trời trời ơi mình đã ăn thịt bò là mình phải có tí ớt cho nó mới ngon sao hiểu không à, bầm bầm bầm bầm bầm thấy tôi chuyên nghiệp không thấy tôi chuyên nghiệp không Thôi sao cái gì ông ông rồi là ông biết làm hết vợ Hỏi tôi quá. mà Bỏ ớt vô đây nè bỏ ớt vô nè Ok rồi sao Sao sao sao sao sao sao Hình như tắt lửa rồi gì đâu thang đâu Ui, đâu Chết để tôi tôi, tôi quạt lửa lên cho đó Tôi tôi, tôi thổi lửa cho nè Rồi ok uhm, Để xem coi uhm, Bây giờ Ui trời tối mất tiêu rồi Cũng chuẩn bị sắp ăn được rồi các bạn ơi Thịt bò đã có Cơm đã có uhm, chúng ta cần cái gì nữa ta à đúng rồi nước uống à, quên mất phải cần có nước uống nữa sammy ơi bà muốn uống nước gì nè nước à nước dưa hấu được không dưa hấu hả à? được thôi để tôi rồi bây giờ là sammy muốn uống nước dưa hấu đúng không đây để phong chỗ tài cho coi nè đầu tiên á là à, phong sẽ bỏ vào trong đây hai quả táo để tăng thêm vị ngọt nha sau đó bỏ thêm bốn miếng dưa hấu vô nè sau đó bấm nút tít đó sẽ xây xây xây nè làm kìa nó đang làm kìa đó nè một tí nữa nó sẽ biến thành nước nè coi nè ồ ghê chưa ghê chưa rồi bây giờ tôi sẽ múc nước nè đó quá trời nước luôn đây sammy uống thử đi ui ủa uống được luôn hả uống được á uống uống thử đi ngâm ngâm ngâm ui ngon quá ngon đúng không trời tôi mà tôi mà ok rồi bây giờ nè sammy cầm đi tôi sẽ múc thêm nè nhiều lắm nhiều lắm ok rồi tôi á thì tôi không thích uống nước dưa hấu cho nên á là tôi sẽ uống nước ớt nha tôi bỏ ớt vô ui trời ơi trời ơi trời ơi sao uống được không hả thôi tôi giỡn đâu tôi giỡn ai mà uống nước ớt được bà nội đây tôi sẽ bỏ một ít bánh quy vô nè sau tôi sẽ bỏ sữa vô sau tôi sẽ xoay lên Ủa, hình như là hơi nhiều bánh quy sao mày từ để tôi lấy ra bớt hơi Ủa, nhiều hơi nhiều kem hay sao vậy nước đúng kem rồi hả? tôi làm món uh, sữa uh, bánh quy với lại kem đó yeah. à, ok xoay lên nè xoay lên nè xoay lên nè đố sam nó màu gì Ờ chắc chắn là nó sẽ ra màu của bánh quy ừ. Sai rồi Nó màu trắng Ủa Ủa sao màu trắng ra vậy Thì là sữa mà Ok bây giờ tôi sẽ múc đây nè Múc ra nè À À thật ra nó màu vàng Sam ơi Ờ ấy chưa màu bánh quy kìa Ok Đúng thôi mà. kệ Bây giờ nước là có rất là nhiều nè Quá trời nước luôn Mà còn có thêm cả thịt bò À quên quên Thịt bò thịt bò à, Từ nãy giờ Từ nãy giờ chín chứ vậy No no no no Đâu rồi đâu rồi Cái cái, cái giá cái giá ừ, Sao sao sao sao Sao sao sao ơi sam ơi thêm than vô nó chui chính nè Lửa quẹt quẹt nè thổi, thổi lửa thổi lửa đó đó rồi thổi lửa nè đó. rồi ok có vẻ là cũng gần chín rồi đó tôi lấy nước chanh ra nè ok lấy nước chanh ra rồi bây giờ mình sẽ lấy cái dĩa nè Sau đó mình sẽ lấy dĩa thịt bò ra Đây đây đây xem nè Dĩa thịt bò hơi bị ngon luôn nha Coi nè Đây đây sao đâu Chanh chanh chanh chánh nè chánh nè Thịt bò nó xếp từng miếng từng miếng kìa Ui trang trí đẹp vậy Tôi mà tôi mà Sao muốn ăn thêm gì nữa không? Tôi nấu tiếp nè Thôi ý còn gì không còn gì không Nấu hết rồi tôi ăn đi trời ngon quá à. à Tôi nghĩ rằng à tôi sẽ nấu thêm một món nữa chính là thịt bò xào ớt nha Được không? Vậy thôi tôi không ăn đâu tôi ăn thịt bò được rồi thôi tôi ăn cay được đâu Chịu à, à ok vậy thôi thôi được rồi Thịt bò nè đã có rồi nè Cơm cũng đã có nè Bây giờ nước chấm cũng đã có và nước uống cũng đã có luôn Bây giờ trời cũng đã tối rồi Chúng ta cùng nhau nhập tiệc thôi Ai... Đúng thật là một ngày mệt mỏi luôn á Cuối cùng thì cũng đã làm xong bàn thức ăn này rồi các bạn ơi Quá là đẹp luôn các bạn nhìn nè Có thịt bò nè Có cơm nè Có nước nè Mà còn có thêm đàn cày nữa Trời ơi nhìn nó lãng mạn Y như là một buổi hẹn hò vậy à, Trời ngại quá à, <laughs> Thôi à, Nói gì vậy à, nghe ơi Tôi đâu có nói gì đâu Thôi thôi tôi mời Sam ăn nha Tôi tôi, tôi mời Sam ăn, ăn. Ừ, Ok Ngon không Ôi ngon dữ ta Trời ơi cơm tôi không thấy ngon rồi Bây giờ tôi ăn thử thịt bò được không Ăn đi ăn đi Ôi <laughs> thịt bò này á Là tôi nướng hơi bị ngon luôn á À còn một khoan từ Đúng rồi à. Tôi chợt nhận ra một điều này Sam ơi Ủa tính ra hồi nãy á tôi có bảo bà Là bà đi mua đồ á Mua thịt bò rồi có mua thêm bình ga nữa mà sao tự nhiên không nướng đồ ăn bằng bình ga đi Hả? nướng đồ ăn bằng gọi là bếp than làm gì cho nó lâu dữ hả? mấy cái bình ga đâu Ủa? bình ga hả ừ ờ để tôi suy nghĩ coi à tôi biết rồi bình ga ông nhờ tôi ông mua sáng nay đúng không ờ à, mấy cái bình ga tôi nhờ bà mua để nấu ăn á bình ga tôi để nhà ông kìa à cái gì bà nói cái gì mấy cái bình ga bà bỏ ở bên nhà tôi á ôi trời ơi hả bên nhà tôi Hello team, hello team